hay còn gọi là cái máy đọc mặt hồ tài xỉu này các có thể đem máy ra ngoài quán cà phê ngồi test thoải mái ưng thì các bác lấy không ưng thì thôi chứ không phải là mình lên rồi là bắt buộc mình phải lấy máy nha các bác nhá sau đây em sẽ à, giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu hay còn gọi là máy đọc mặt hột tài xỉu này để cho các bác hiểu hơn về nó đây cái máy rất là nhỏ gọn như này các bác đút túi quần túi áo hay đút đâu cũng được nha các bác nhá nắp chén hột hoàn toàn là nắp chén hột chợ khi đi chơi thì mình chỉ cần đem được cái máy khi đi chơi mình chỉ cần đem được cái máy phân âm này vào thôi này đó còn nắp chén hột hoàn toàn là nắp chén hột của người ta mình không cần phải động chạm gì hết mình chỉ cần đút được cái máy này ở trong người là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi và cái máy này nó sẽ có cái nhịp rung như vừa rồi em đã nói đấy ạ nó là máy đọc mặt hột tài xỉu vậy nên nó sẽ chỉ đọc được mặt hột tài xỉu thôi ừ, chứ nó không báo tài báo xỉu cho các bác rất là nhiều các bác gọi điện hỏi em tư vấn thì em cũng tư vấn thực lòng là cái máy phân âm hột tài xỉu hay cái máy đọc mặt hột tài xỉu này nó chỉ đọc được mặt hột tài xỉu thôi chứ nó không phân được cho các bác tài hay xỉu các bác nhá còn làm sao mà để mình có thể đi chơi và mình có thể biết được rằng nó về tài hay về xỉu thì đây đây là cái nhịp rung của nó này các bác này đó mình dung một dài thì có 5 6 thì tất nhiên là lên mặt to thì mình đánh tài rồi đúng không ạ còn nếu mà gặp phản nó là phản thế hột thì mình phải chịu hai ngắn thì một bốn và một ngắn một dài thì hai ba những cái nút lửng lửng như là một bốn này hai ba này thì các bác ưng thì các bác giỏ các bác không ưng thì các bác bỏ qua mình chỉ ưng à, mình nghe một cái nhịp dài năm sáu mình đánh tài thôi thì tỷ lệ chiến thắng của bác trong tay lên đến 8 90 phần trăm nha các bác nhau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 hay dung một dài đúng không ạ một dài thì ở đây có gì các bác một dài thì còn năm sáu mình đánh tài đúng không ạ đó có 6 về tài đúng chưa ạ không dung không dung thì mình bỏ qua các bác nhá bởi vì là có nhiều khi có những chén mà máy nó sẽ không bắt được vậy nên mình bỏ qua máy lại dung một dài này một dài mình lại đánh 5 6 tiếp 5 6 tài các bác nhá đó có 6 lên tài đúng không ạ máy rung hai ngắn hai ngắn ở đây là có 14 như vừa rồi em đã nói ạ những cái chén lửng như này các có thể bỏ qua còn nếu mà các bác ưng dở thì mình có thể ưng dở được thì 14 mình cũng có thể đánh xỉu được còn nếu mà không thì thôi mình bỏ qua cho chắc nhưng em vẫn dở để cho các bác xem đó có cả một và bốn về xỉu này các bác này tiếp tục lại một dài một dài lại tài tiếp đó một dài có mặt lục tài một ngắn một dài một ngắn một dài đây là hai ba hai ba em vẫn dở lên để cho các bác xem này đó có cả hai và ba về xỉu máy không dung bỏ qua cái này nó lại không đọc được mặt hột mình cứ bỏ qua bởi vì có những chén nó không đọc được nhé các bác nhá các bác như vừa nhìn thấy nó rung một ngắn không dạ, các bác vừa nhìn thấy nó rung hai ngắn không tại vì là để ở cái đĩa này nên nó xê dịch hơi ấy em bỏ qua trần đấy em lắp lại này máy rung một dài một dài ở đây là còn năm sáu năm sáu mình lại đánh tài các bác nhá đó có 6 và về tài đúng không ạ một ngắn một dài một ngắn một dài hai ba này đó có hai về xỉu đúng chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài tiếng để các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu và cái máy